hello các bạn chúng ta lại gặp nhau nữa rồi ngày hôm nay thì mình sẽ làm sửa cải tạo lại cái bể này cái bể này sau nhiều tháng các bạn thấy nó mọc um tùm ở trên mình để cho nó mọc um tùm hết đó. đó rồi bắt đầu nó mọc nó mọc lên những cái này đó. bây giờ mình sẽ cải tạo lại cải tạo lại cái bể của mình đó. mình trồng lại những cây nào mình thích thì mình trồng lại những cây nào mình không thích thì mình cắt bỏ đó lại nhi những cây này nó phát triển rất là rất là nhiều bây giờ mình sẽ cắt bỏ như, như là quyết tâm lan đồ này kia nọ các bạn thấy rằng nó nó đã gãy ngang nó làm đủ thứ hết mọc lên tới trên luôn nó đòi co hai mọc lên tới trên luôn thì mình sẽ cắt bỏ mình phải gọn lại bớt gọn lại bớt thì giống cũng giống như cái bể kia cái bể cái ờ, hồ 80 của mình mình cho các bạn xem thì, thì sau khi mình ờ, sửa sang mình dọn lại thì cây nó sẽ à, tình trạng của nó là nó sẽ bị à, bị à, yếu đi yếu đi bắt đầu mình có một kinh nghiệm rồi sau khi mình làm cái bể kia mà nó có cái kinh nghiệm cho mình mình rồi à, mình chơi thể mình chơi thế loại thủy sinh này các cấm này á, là à, mình trải qua khoảng chừng hơn 6 tháng rồi bây giờ mình có kinh nghiệm rồi mình sẽ làm mình sẽ có kinh nghiệm cái, cái kinh nghiệm là mình sẽ làm làm cái bể cho nó đẹp cho nó đẹp cho nó vừa ý của mình đó à, bây giờ mình cho nó mọc thoải mái thoải mái xong rồi mình sẽ làm cho nó vừa ý của mình cho nó đẹp hơn đấy bây giờ các mời các bạn xem cách mình à, cải tạo lại nha cải tạo lại mình không có thứ nhất là mình mình hạn chế hạn chế tối đa hạn chế tối đa về việc uh, uh, lặt bể à, các bạn thường hay kêu là lặt bể nhưng mà mình vẫn để vẫn để những cái những cái phân nền đây mà mình chỉ hút lên hoặc là mình mình chỉ à, tháo những cái cây này lên khá là ờ, với ờ, mức có thể sau đó mình vô nước lại rồi mình làm lại mình cắt cắm lại ha rồi mình còn mình cải tạo nha wrote you a letter, would I have a chance? cái lá cây mà nó mục lâu ngày nó rửa đó mình không làm hết nhưng mà mình sẽ cố gắng trong những ờ, mình sẽ cố gắng trong những lần mình thay nước mình sẽ cố gắng mình hút hết hút hết những cái bẩn cặn bẩn nó còn ở trong ở trong những cái trong cái video các bạn đang xem á thì hiện nay á, thì nó không có không không không không thấy được cái cặn bẩn nhưng mà ngoài mắt thường của mình á thì mình thấy thấy thấy gốm lắm nhìn thấy gớm lắm nhưng mà mình sẽ cố nhưng mà sau này mình sẽ cố gắng trong mỗi lần mình hút hút ra mình hút thành hai nước đó mình sẽ cố gắng mình hai nước mình rửa sạch sẽ cho bể à, à, hoa là rửa mà là thay mỗi lần hai nước mình hút ra rồi mình à, cắt tỉa cây lại chứ mình không để lùm xùm như hồi trước được hồi trước nữa mình sẽ cắt tỉa cây lại và sau bữa ngày hôm nay thì mình sẽ có một cái hướng dẫn à, cho các những hướng dẫn của những bạn đi trước mình à, những anh em trong hội thí sinh những kênh youtube thí sinh họ đã chỉ mình cách à, hướng dẫn làm cái bộ trộn CO2 mà không cần tốn một đồng xu nào cả thì đây cái bộ trộn CO2 của mình thì mình mình cho thẳng mình cho thẳng vào các bạn hãy thấy rằng mình cho thẳng vào cái lọc cái đầu cái đầu in cái đầu in của ờ, cái lọc HBL 803 đó, mình đưa thẳng vào luôn mình đưa thẳng vào luôn thì nó tự trộn tự hòa tan CO2 trong đó thì có nhiều bạn sẽ nói với mình á có nhờ ngay cả những cái shop bán đồ cho mình hoặc là những người bạn chơi lâu năm á mình cũng đã có hỏi rồi tại vì nếu mà nếu mà làm như vậy á thì nó sẽ bị giảm giảm tuổi thọ của lọc nhưng mà cái thể lọ của lọc cái lọc này á nó rơi vào tầm khoảng 500k 400k hoặc 500k thì à, mình nói 500k thì nó hơi nhiều tại mình cho nó nhiều đi nhưng mà chắc cho nó không tới 500 ngàn k rồi sẽ rơi vào tầng tầm khoảng đó mà các bạn chơi nó khoảng ví dụ như nếu các bạn không không không đưa vào cái đầu đầu in đó thì các bạn đưa về bởi sử dụng cái sủi CO2 á thì cái tuổi thọ của cái lọc nó cũng khoảng tầm uh, à, 3 năm nếu mà các bạn chơi như vậy thì cái khoảng tuổi thọ khoảng từng 2 năm 2 năm mà 500k thì một năm khoảng hai trăm rưỡi rồi như thôi đơn giản một năm mình chịu phí tổn thất cho nó là hai trăm rưỡi rồi xong những cái đồ điện tử mà thì tùy theo các bạn các bạn nào muốn cho giữ cái lọc nó xài lâu á thì xài bền xài lâu thì mình không mình không ờ, sử dụng cái ờ, trộn ờ, trộn CO2 đặc kiểu của mình còn các bạn nếu mà các bạn nào mà như mình đó đại loại như mình đi thì một năm bỏ ra hai trăm rưỡi chục ca thì ok thôi chuyện nó bình thường rồi ngày hôm nay là ngày đầu tiên thì mình sẽ à, vô vi sinh thì mình sẽ vô một nắp vi sinh X2 hộp nắp vi sinh extra bio thì khoảng 5 tiếng sau các bạn có thể thấy là nó sẽ trong lại thôi Đây, đợi 5 tiếng sau mình sẽ xem thế nào nha các bạn thì uh, à, bio đó cũng hết hạn sử dụng hay gì rồi sao có thấy cặn này rồi à, chào các bạn à, xin mời các bạn xem những video kế tiếp của mình nha